Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần từ mùng 6 cho đến mùng 10 của kênh đầu tư TGC Hùng Vạn. Như quý biết ạ, thì tuần qua là một tuần chúng ta giao dịch khá là thành công. À, các phân tích nhận định của chúng ta và chiến lược giao dịch của chúng ta đối với vàng, dầu, chứng khoán, bitcoin thì đều rất là rất là bám sát thị trường và tương đối chính xác. Như cậu vàng tuần qua chúng ta cũng rất là thành công khi chúng ta mua quanh vùng 770 cộng trừ 3 chúng ta dừng lỗ khi giá phá dưới 60 nhưng thực tế thì giá chỉ xuống thấp nhất được 61.8 quay đầu lên và hai lần giá xuống đến vùng uh, ờ, 70 dưới 70 sau lộn lên một lần là giá quay trở lại uh, ờ, 94 một lần thì giá một lần đầu tiên ba lần ba lần quý vị ạ lần đầu tiên là giá lộn trở lên 808 khi chạm đến vùng 70 lần thứ hai thì giá lộn trở lên quay đầu lên được vùng 94 và lần thứ ba giá là quay đầu lên đóng được 86 như vậy tuần qua thì riêng cậu vàng chúng ta có 3 lệnh khớp mua và đều chốt lời ít nhất là 15 đến 30 ờ, đô đối với BTC tuần qua chúng ta cũng rất là thành công đây đặc biệt phiên cuối tuần cho chúng ta trái rất là ngọt Chúng ta bán 58 đúng không ạ? Dừng lỗ 60, thực tế giá lên đến 591 thôi, quay đầu. Và chúng ta chốt lời 46, thực tế giá đã xuống đến 42 rồi. Rất là rực rỡ luôn. 12.000 giá. Đó, không còn gì để nói nữa, đúng không ạ? Còn ờ, dầu cũng vậy, dầu chúng ta biết là tuần trước chúng ta cũng rất là rực rỡ khi giá dầu ở vùng 85 này. Tôi vẫn chỉ khuyến nghị quý vị là 85 86 là bán thôi và chốt lời ngắn là cầm đến 70 xa hơn là vùng 6258 thực tế trong tuần giá dầu đã chạm đến 62 rồi chúng ta biết là 85 86 xuống đến 62 24 giá 30 phần trăm rất là lớn không hề nhỏ tí nào hết chứng khoán cũng vậy thôi khi mà chứng khoán Mỹ ở, ở cái vùng 364 nó xuất hiện cái mô hình ờ, sau hôm thì tôi đã nói với mọi người rồi mô hình này là mô hình đảo chiều và chứng khoán Mỹ sẽ giảm Tôi vẫn thường khuyến nghị quý vị là chúng ta bán thì chúng ta dừng lỗ độ 1%, 400 giá. Chốt lời thì 1.500 đến 200 giá đúng không ạ? 1.500 đến 2.000 giá. Thực tế thì từ 364 thì nó đã xuống đến 34 ngàn, hơn 2 ngàn giá luôn. Đấy. là những cái chiến lược ngắn. Nói chung là trong tuần qua ờ, và một điểm nữa là chứng khoán Việt Nam cũng vậy. Khi chứng khoán Việt Nam xảy ra liên tục 8 phiên phân phối tôi có nhận định là thị trường đạt đỉnh và sẽ nhanh chóng xuống à, thị trường có kéo một nhịp nó hơi ảo là ba phiên mạnh vượt đỉnh Đấy, vượt 1480 chạy lên được đến 1508 nhưng kết quả thì sao kết quả cuối cùng thì vẫn bắt đầu rơi vào nhịp giảm rồi sau hơn 10 phiên phân phối liên tục với cường độ mạnh có lẽ những tuần tới sẽ là những tuần tiếp tục xu hướng thôi à, trước khi đi vào phân tích chi tiết thì tôi sẽ điểm qua thông tin nhé sau đó chúng ta sẽ phân tích chi tiết từng mã một từng cặp một để có chiến lược thứ nhất là có cái nhìn rõ hơn đánh giá về thị trường tuần sau thứ hai là chúng ta có chiến lược giao dịch phù hợp làm sao để tối đa hóa lợi nhuận đấy làm sao khi sai chúng ta thiệt hại ít nhất còn khi đúng thì chúng ta được ừ, lợi nhuận cao nhất vậy là được chứ trong đầu tư chúng ta các bạn nên nhớ nhé trong đầu tư là chúng ta phân tích nhận định các bạn nên nhớ là nhận định chứ không phải là không phải là mình nhận định thế nào nó theo thế nếu mà tôi biết trước thì tôi thông báo cho các bạn rồi nếu tôi có quả cầu pha lê ấy, tôi xem được trước tương lai tôi thông báo các bạn các bạn nên nhớ đây là chỉ là sử dụng những cái kiến thức những cái kỹ thuật của chúng ta kỹ thuật đọc thị trường thông qua biểu đồ thông qua tin tức để chúng ta dự báo xu hướng và dự báo thì nó có tính hết xui các bạn phải hiểu là có thể cũng có sai nói hên xui thì cũng không đúng lắm nhưng mà với những dự báo uh, của cá nhân tôi tôi đủ tự tin để khẳng định với các bạn là dự báo của tôi đến 7 80% các dự báo là chính xác. Còn đương nhiên ai có lúc đúng ai có lúc sai đúng không ạ? Đúng tất thì là thánh. Tôi là người thường người dần nhát thịt giống các bạn thôi. Đấy, một mồm hai mắt, hai chân hai tay cũng chả có cái gì đột biến cả. Ok, à, chúng ta sẽ đi ờ, điểm qua thông tin trước khi phân tích chi tiết từng cặp một nhé. Thứ nhất là tuần qua thì nó có một điểm rất là đáng lưu tâm. Đó chính là hai cuộc điều trần của Chủ tịch Fed và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen. À, ông Powell và bà Yellen này thì điều trần trước Thượng viện và Hạ viện và có một điểm mấu chốt đó là Chủ tịch Fed Powell đã chia tay cụm từ lạm phát tạm thời. Đấy là một cái thay đổi rất là đáng đáng hoan nghênh bởi vì có lẽ là Fed đã chính thức gọi là đầu hàng đầu hàng với thị trường và lạm phát đã nhận mình sai rồi nếu không có lạm phát tạm thời nữa còn nói đến việc lạm phát sẽ hạ vào cuối năm sau lạm phát sẽ tiếp tục cao từ giờ cho đến mùa thu sang năm đó và đấy là yếu tố thứ nhất yếu tố thứ hai thì uh, chủ tịch Fed Powell thì có đề cập đến việc là Fed sẽ tăng siết vòi tức là cái việc mua trái phiếu đấy đúng không ạ Ờ, tại cuộc họp đầu tháng 11 thì Fed có nói đến việc là ờ, cắt giảm ờ, cái lượng mua trái phiếu mỗi tháng 15 tỷ và dự kiến là trong vòng 8 tháng thì sẽ hoàn thành cái việc rút QE. Thì hiện nay thì với các quan điểm của chủ tịch Fed cũng như các thành viên chủ, uh, chủ tịch Fed thành viên uh, uh, có phát biểu sau đó thì đều đưa ra cái quan điểm rất là rất, rất là diều hâu đều nói đến việc là Fed sẽ thảo luận cái việc uh, tăng rút kích cầu trong cái ờ, tháng 12 này cuộc họp tháng 12 14 ngày 14 15 đấy cuộc họp tuần sau đấy sau nữa đấy ạ và nhiều khả năng là rất nhiều chủ tịch Fed đưa ra là Fed muốn kết thúc kích cầu QE ở tháng 3 nếu Fed muốn kết thúc kích cầu QE ở tháng 3 thì coi như hai tháng đầu là tháng 11 và tháng 12 mỗi tháng dừng 15 tỷ là mất 30 tỷ còn 90 tỷ 90 tỷ còn 3 tháng nữa thì nhiều khả năng là Fed từ tháng 1 Fed sẽ siết QE lên gấp đôi tức là mỗi tháng giảm 30 tỷ thì trong vòng 3 tháng sẽ hết đó và chủ tịch Fed cũng có nói đến vấn đề lạm phát à, lạm phát thì cao và Fed sẵn sàng là hành động nếu lạm phát tiếp tục cao nên cái việc lạm phát tháng 10 và 1 và tháng 12 này sẽ khá là chú ý mà tuần tới này của chúng ta chính là có lạm phát tháng 11 đấy ạ à, bên cạnh đó thì có những chủ tịch Fed còn diều hâu hơn rất là nhiều à, là có những chủ tịch Fed thì phát biểu là sẽ Fed hoàn toàn có thể là tăng lãi suất trước khi rút hết QE nếu mà lạm phát tiếp tục cao đấy tức là có những quan điểm rất là diều hâu đấy. Ờ, các thành viên chủ tịch Fed tuần qua phát biểu rất là rất là nhiều rất là nhiều thành viên đặc biệt thành viên uh, Bulat thì phát biểu với cái giọng điệu gọi là khá là khá là diều hâu cứng rắn nói đến việc Fed sẽ uh, rút que sớm thì là đương nhiên các chủ tịch Fed đều đề cập đến nhưng mà có nói đến việc là Fed sẵn sàng tăng lãi suất khi chưa rút hết que tức là Powell thì vẫn khẳng định vẫn vẫn vẫn nói với giọng điệu nó bố câu hơn một chút nghĩa là uh, rút que không không không đồng nghĩa với việc phát đi tín hiệu tăng lãi suất. Tuy nhiên, có lẽ từ khi ông Powell lên đến giờ thì cái ờ, lần điều trần này là chúng ta nhìn thấy một ờ, Powell diều hâu hơn cả. Trong vòng 4 năm ờ, cầm quyền thì ông Powell gần như ông luôn luôn ở trạng thái là bồ câu, dĩ hòa vi quý nhưng bây giờ là ông bắt đầu thay đổi lập trường. Cái điều này nó rất đáng lưu tâm. Đấy là lý do mà các thị trường tài chính cũng bắt đầu khi mà Fed đã quay đầu xe thì rõ ràng là các thị trường tài chính cũng phải quay đầu thôi không thể tiến mãi được đó là cái thông tin tuần trước à, với cái thông tin tuần trước như vậy thì rõ ràng là USD sẽ tiếp tục được hỗ trợ Đấy, USD tiếp tục hỗ trợ à, bên cạnh đó thì thông tin kinh tế tuần trước nhé thì à, có những thông tin chúng ta đáng lưu tâm thứ nhất là cái bảng lương phi nông nghiệp Ờ, được khảo sát bởi tạp chí ADP thì tăng khá là cao 534.000 ờ, việc làm được tạo mới nhưng bảng lương phi nông nghiệp chính thức đó, thì lại khá là thấp chỉ có 210.000 việc làm được tạo mới thôi tuy nhiên nó lại có một điểm rất là ờ, tốt cho kinh tế đó là cái tỷ lệ thất nghiệp xuống rất là thấp tháng trước 4,6 tháng này chỉ xuống đến 4.2 thôi gần gần gần gần đạt cái mức thấp nhất là 3.5 trước dịch covid rồi nói chung cái việc phép hạ tỷ lệ thất nghiệp từ 13,5 xuống 4,2 nó gọi là một điều thần kỳ nhưng cái thần kỳ này thì chủ yếu là do phép bơm tiền quá nhiều Đấy, quá dễ dãi Đấy, bơm cho doanh nghiệp quá nhiều nhiều tiền không biết làm gì đâm ra đi đầu tư cổ phiếu đầu tư trái phiếu và đi tuyển ồ ạt nhân viên nhưng mà khi Fed siết lại vòi và tăng lãi suất thì chúng ta chưa biết điều gì sẽ chờ đợi phía trước một điều nữa là chỉ số PMI uh, ờ, tăng rất là cao Đấy, lên 69 à, tôi nhớ là cao nhất trong vòng nhiều năm nay thì phải đây chúng ta xem à, chat đi đấy cao nhất cao nhất trong nhiều năm nay luôn lần uh, gần nhất mà PMI chạm được đến 685 đá là dí vãng rất là xa rồi từ cái 2004 cơ đấy trong vòng 20 năm nay chỉ số PMI lên cao nhất điều này cho thấy là các doanh nghiệp uh, đã hiện nay ở Mỹ đang mở rộng sản xuất nó rất là mạnh nó cho thấy là kinh tế đang phục hồi mạnh khá mạnh đó đó là toàn bộ cái thông tin ờ, tuần qua còn đối với tuần tới thì những thông tin nào sẽ ảnh hưởng đến thị trường thông ờ, tuần tới ngày thứ hai chúng ta không có tin nhé thị trường sẽ tiếp tục hấp thụ tin tuần trước ngày thứ ba chúng ta cũng không có tin gì quan trọng của Mỹ cả ngày thứ tư thứ tư thì chúng ta bắt đầu có thông tin quan trọng của Mỹ đây Đấy. vào lúc 10 à, giờ thông tin đầu tiên à, đây là thông tin à, à, số việc làm số việc làm à, tuyển dụng à, dự kiến là 10,4 triệu việc làm thông tin này cũng được đánh giá khá cao nó cho thấy các nhà tuyển dụng à, ờ, cái cái cái số việc làm các nhà tuyển dụng đang mong muốn được tuyển được người lao động cái này thì chúng ta đợi xem thị trường sẽ phản ứng tin thế nào bên cạnh đó dự trữ dầu thô nói chung là đến thứ tư vẫn chưa có thông tin quan trọng quá mạnh ảnh hưởng thị trường thứ năm thì như thường lệ có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thôi à, tuần tới có lẽ thông tin lại chốt hạ vào cuối tuần nhé thông tin CPI đó CPI của Mỹ đang dự kiến kỳ trước thì CPI rất là cao CPI là 0,9 và Core CPI 0,6. Kỳ này dự kiến CPI tiếp tục cao 0,7 và Core CPI 0,5. Nếu CPI 0,7 thì sao? Chúng ta lật lại CPI ờ, tháng 11 năm trước. Tháng 11 năm trước CPI ở 0.0. Nếu CPI tháng này 0,7, điều này đồng nghĩa với việc là lạm phát của Mỹ từ 6,2 sẽ nhảy lên 6,9 lại tiếp tục có đỉnh mới lập kỷ lục mới của Mỹ còn nếu nó vượt 0,7 thì nó sẽ chạm đến đầu 7 một mức lạm phát rất là cao đấy ạ không không hề đơn giản một chút nào còn co CPI 0.5 chúng ta lật lại co CPI một năm trước đi đây tháng 11 năm trước đây à, Core CPI tháng 11 năm trước cũng là 0.0 Nếu co CPI tháng này 0.5 thì như vậy co CPI của Mỹ CPI lõi đã loại trừ đi ờ, năng lượng và lương thực cũng sẽ thiết lập kỷ lục là lên mức 5.1 từ mức 4.6 của tháng trước 5.1 và 6.9 hai mức rất là kinh khủng đấy không đơn giản đâu và cái nữa là niềm tin tiêu dùng niềm tin tiêu dùng thì ờ, kỳ trước có tháng trước có nhích lên một chút là 6 6 ờ, rồi từ mức 66 sau 65 lên 674 kỳ này đang dự kiến tăng một chút nữa lên 682 niềm tin tiêu dùng này nó thể hiện cái ờ, cái cái mức độ lạc quan của người lao động và người dân về nền kinh tế nói chung là tuần tới thì tâm điểm sẽ nằm ở cuối tuần như vậy đầu tuần sẽ không có tin không có tin mạnh thì nó sẽ diễn biến theo kỹ thuật thôi như vậy rõ ràng chúng ta có thể đánh được theo kỹ thuật cho đến thứ năm thứ sáu thì chúng ta chờ tin ra xem nó có gì đột biến không rồi chúng ta quan sát các ngưỡng hỗ trợ kháng cự tại khu vực đó để vào lệnh còn nếu trong tuần từ thứ hai thứ năm mà kiếm được nhiều tiền quá rồi thì thứ sáu hoàn toàn chúng ta có thể nghỉ không cần giao dịch đợi nó hấp thụ xong tin ờ, đầu tuần sau lại giao dịch đó là xét về yếu tố ờ, phân tích cơ bản các bạn nhé còn quan điểm của tôi ờ, thì cơ bản chỉ có tin hay không tin thì nó sẽ cho chúng ta chọn những cản và hỗ trợ ở gần hay ở xa thôi chứ cá nhân tôi nghĩ tôi thì là một người thiên về trường phái phân tích kỹ thuật mặc dù tôi có kết hợp cơ bản nhưng mà trong những quyết định giao dịch của tôi 70% là phân tích kỹ thuật có 3% là là dùng đến cơ bản thôi đấy cũng phải nói rõ luôn quý vị là như vậy do vậy cá nhân tôi thì đúng kiểu phải phân tích kỹ thuật họ nói là tin thì phản ánh vào giá giá thì biểu diễn bằng đồ thị và chat thì nói lên tất cả vấn đề của tôi thì tôi đào sâu suy nghĩ và tìm hiểu nhiều mài rũa nhiều cái việc đọc chat cái phân tích các uh, tín hiệu kỹ thuật còn cơ bản thì tôi vẫn phân tích đấy nhưng mà quan điểm tôi thì những cái gì mà công bố cả thiên hạ biết thì nó nó cũng không không không quá giá trị đó là về cơ bản nhé như vậy với những thông tin như vậy thì chúng ta xem trước hết là chỉ số DG thì DG tuần qua test đúng như chúng ta dự kiến đúng không ạ 955 à, tăng lên trở lại 964 trước khi đóng cửa 9615 ghi thì cá nhân tôi đánh giá ghi vẫn đang trong trend tăng đấy nhưng mà hoàn toàn ghi có thể có thể điều chỉnh trở lại nếu cái vùng 955 này không giữ được nó có thể điều chỉnh trở lại MA50 946 trước khi tiếp tục tăng như vậy DXY đang ở cái tầm hiện tại thì nó nó không được rõ ràng lắm tuần qua tôi kỳ vọng DXY test 95 năm sau đó nó sẽ bứt lên mạnh mẽ cơ ít nhất nó cũng phải đóng lên gần đỉnh cũ tầm 96 5 966 mới đúng chứ đóng cửa 961 thì yếu quá hơi yếu do vậy tuần tới DXY có lẽ là biến động nó sẽ khó lường đấy Đấy, tôi không nhìn thấy tín hiệu rõ ràng trên DI tuần tới. Như vậy chúng ta buộc phải phân tích chi tiết từng cặp một thôi từng sản phẩm một thôi đối với gậu vàng Đấy, tâm điểm chúng ta vẫn ờ, nhiều người yêu thích nhất cá nhân tôi đánh giá cái vùng 1760 ờ, này nó là một hỗ trợ khá là mạnh Đấy, chừng nào vùng 1760 chưa bị công phá thì chúng ta vẫn cứ mua trên vùng này thôi và dừng lỗ phía dưới chúng ta có thể dừng lỗ là 1758 còn mua thì cứ trên 1760 thôi ừ, căn cứ đỉnh của đáy của tuần trước này tuần trước là 62 này thì chúng ta cứ mua ở cái vùng trên này thôi 62 65 thôi giá cứ test về là chúng ta mua dừng lỗ 58 thì cũng là chấp nhận được thậm chí chúng ta có thể mua cao hơn dừng lỗ 10 đô thì có thể mua được 68 tùy các bạn thôi nói chung 65 cộng trừ 3 giá đấy các bạn vào đâu vào dừng lỗ là 58 còn bạn nào mà trưng chắc sợ chọc dâu nữa bạn có thể dừng lỗ 5 năm cũng được không sao cả còn chốt lời chốt lời thì sao chốt lời thì trước mắt chúng ta hướng đến MA 200 nhá 91 92 xa hơn thì chúng ta sẽ hướng đến vùng 808 Đấy. chen trên 85 đó là các điểm ra ờ, chốt lời còn ờ, nhiều bạn hỏi thì có bán không quan điểm tôi thì tôi đang nhìn thấy cái việc hội tụ giữa MA50 và MA200 Đấy, hội tụ ờ, theo chiều hướng là MA50 cắt lên nó cho cái dao cắt vàng tín hiệu tăng giá do vậy khi có tín hiệu tăng giá dao cắt vàng thì tôi không bao giờ canh bán xuống cả đối tôi chỉ canh dưới mua lên đấy nên nếu thủng thì chúng ta tính sau tuần chưa tới thì tốt nhất là chúng ta cứ canh mua lên đã 176x ờ, nhá dừng lỗ 175x đó còn chốt lời thì ngắn nhất chúng ta chốt lời ở 9x xa thì 81x đó là đối với cậu vàng chiến lược nó cũng khá là rõ ràng rồi đúng không ạ chúng ta đúng thì chúng ta chốt lời 20, 30, thậm chí 50 giá sai sao dừng lỗ 7 giá, 10 giá cái kèo này là kèo chấp nhận được không có vấn đề gì cả sai thôi tuần trước chúng ta mấy vòng chốt lời rồi gì nữa đó là đối với cậu vàng nhé cậu vàng tôi chỉ có một khuyến nghị là mua lên thôi cá nhân tôi đánh giá là lạm phát mà rất nhiều bạn thì bảo là thu que à, thì và tăng lãi suất thì vàng xuống đúng nếu thuần mà thu que và tăng lãi suất lạm phát không có yếu tố lạm phát vàng sẽ xuống nhưng đây các bạn nên nhớ nhé yếu tố lạm phát đang là yếu tố chi phối chính trên thị trường QE thì hiện nay mới là rút đi thôi nhưng mà thực ra thì cái lượng tiền bơm ra vẫn chưa được hút về đấy, tiền nhiều thì đương nhiên là lạm phát mà lạm phát thì vàng sẽ là hầm trú ẩn thôi đấy tiền lạm phát thì vàng tăng giá vàng và kim, kim loại quý e các mặt hàng hóa nên quan điểm của tôi tôi ưu tiên chính các mặt hàng hóa là dưới mua lên kể cả dầu dầu tại sao tôi cho các bạn bán ở vùng 83 84 85 còn khi nó xuống bảy mấy tôi không cho bán nữa bởi vì tôi vẫn ưu tiên mua lên mà đấy nên tôi chỉ bán là tại cái vùng 85 86 nó rõ quá nó rõ quá và chúng ta có điểm dừng lỗ dừng lỗ nó rất là chắc dừng lỗ có hai giá nó rất là chắc ở vùng đấy bán thì ăn 15 20 giá và thực tế thì đúng là ăn 15 20 giá thật Đó. vàng hiện tại thế thôi cá nhân tôi vẫn đánh giá là vàng vàng sẽ đi lên năm nay có lẽ là một năm tạm nghỉ của cậu vàng thôi nghỉ lấy đà thì năm sau sẽ năm bứt phá các bạn nên nhớ nhé thị trường tài chính mà càng điều chỉnh càng rớt giá thì vàng sẽ càng lên lúc đó sẽ càng nhiều dòng tiền sẽ tìm đến địa chỉ hầm chuẩn an toàn và vàng luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu đó cậu vàng còn ờ, đối với các cặp tiền tệ thì sao do cái xu hướng của USD nó không được rõ ràng do vậy tuần tới các cặp tiền tệ sẽ khó giao dịch đấy tôi nghĩ là chúng ta nếu thấy cặp nào dễ uh, mà vào điểm đẹp thì giao dịch không thì thôi thôi chứ nó sẽ khó đấy giống như Uzi tuần trước chúng ta canh 11.3 nhưng nó không tới tuần tới chúng ta tiếp tục canh quanh đây thôi 11.3 11.4 thôi nếu về thì chúng ta mua không thì thôi chúng ta dừng lỗ 50 pip cho tôi 11 1008 còn chốt lời các bạn chốt lời 150 200 pip nhé đối Uzi nó chỉ biến động được vậy thôi 150 pip GU GU thì quá khó luôn tuần qua chúng ta kỳ vọng GU đi lên để chúng ta bán thực tế nó không lên nó lả dần xuống như vậy GU hiện tại rất là khó Đấy, không có nhiều tín hiệu Đấy, bán thì giữa đường không có điểm vào mua thì rõ ràng không mua rồi khó nói chung là khó ờ, có lẽ chúng ta hạn chế giao dịch còn bạn nào mà muốn vẫn muốn giao dịch thì chúng ta có thể bám theo cái chen này ta bán xuống đấy GU hồi lên được chen này thì các bạn bán và các bạn dừng lỗ khi phá qua chen thôi phá qua chen phá qua mây thôi như vậy nếu bán theo chen này thì các bạn có thể canh GU là hiện nay GU đang là 1.3230 bạn có thể canh là 1.3325 GU hồi lên trăm pip nữa chúng ta bán GU thì chúng ta hay dừng lỗ là 60 pip đúng không ạ đấy 1.3400 qua mây còn chốt lời thì chúng ta chốt lời tầm 200 pip cá nhân tôi thì tôi sẽ không giao dịch GU trong tuần tới vì tín hiệu nó không được đẹp cái chen này nó hơi nhỏ và độ dốc của nó góc dốc của nó lớn những cái chen mà cái góc dốc lớn như này thì khả năng bị phá nó cao đấy nếu nó chen nó góc dốc nhỏ như cái chen phía trên này thì cái xác suất phá nó thấp chứ cái chen dốc này thì xác suất phá khá cao đối với ưu ờ, ưu thì có một tuần tạo cây ờ, búa đảo chiều khá là đẹp tuần vừa qua cũng là một tuần lương lự khá khó có lẽ ưu này chúng ta hoàn toàn có thể canh mua thôi ưu tuần qua thì chúng ta cũng canh mua rồi đúng không ạ khi nó tạo cái búa đảo chiều tôi vẫn nói là chúng ta có thể canh mua gần đấy đó. mua gần đấy giá có hồi lên được ờ, hơn trăm pip nói chung là hơi ít âu ừ, thì với cái búa này chúng ta hoàn toàn có thể canh mua đấy ừ, chúng ta dừng lỗ khi phá qua đấy còn đâu rõ ràng là chúng ta vẫn có thể canh mua tại đáy tuần trước quanh vùng này 1.1230 1.1220 Đấy, chúng ta dừng lỗ 50 pip cho tôi 1.1170 đi còn lại chốt lời chúng ta nên chốt lời tầm 200 pip EU ừ, thì có tín hiệu nó tăng giá rõ hơn chúng ta canh mua tốt thôi uk thì lên mạnh quá chúng ta không nhìn thấy điểm vào đâu cá nhân tôi thấy uk không thấy điểm vào tốt nhất là chúng ta đứng ngoài AU thì tuần qua phá bục xuống chúng ta dừng lỗ rồi bây giờ chúng ta không có điểm vào đâu nếu đối với AU này thì có lẽ nếu giá hồi lên cái điểm mua lần trước của chúng ta bây giờ lại quay ra thành điểm bán Đó. giá mà hồi lên khu vực này 0.7 7120 7130 đây là khu vực chúng ta bán này chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời 150 pip cho tôi chứ chúng ta không mua nữa nhé GG GG thì xuống thì tôi nhìn thấy thấy xuống nó khá gió đấy nhưng mà điểm vào không khó rất tiếc bạn này là không có điểm vào thôi là điểm vào tốt nhất GG chúng ta đứng ngoài thôi đó các cặp tiền tệ các tiền tệ không được đẹp do vậy chúng ta tập trung giao dịch vào những cặp ừ, trong các cặp tiền tệ có mối EU là nó khá rõ hơn và cậu vàng chúng ta tập trung vào thôi nhé cái gì rõ thì chúng ta giao dịch đó là đối với ờ, cậu vàng và các cặp tiền tệ đối với các sản phẩm khác như dầu dầu thì sao dầu thì tuần qua sau khi chạm vùng 62 hồi rất là mạnh hồi lên đây tôi phân tích dầu là VKTI các bạn nhé không phải là dầu brand nhé dầu brand các bạn dựa trên uh, chart nó tương tự thôi Đó. hồi lên 69 hiện nay đang đóng cửa 66 cá nhân tôi thì đánh giá dầu nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục giảm Đấy. nhưng điểm bán thì tôi không khuyến nghị quý vị bán đâu tôi nghĩ là quý vị nên canh dầu à, điểm lý tưởng thì tôi nghĩ là vùng 5758 đây là điểm mua lý tưởng nếu giá về Đó. nhưng không biết có về được không đó, lần trước chạm 62 rồi đấy là đáy giả hy vọng sau đáy giả nó có một đáy thật Đó, thông thường đáy thật thì cách đáy giả 5 đến 10 phần trăm về tầm 57 58 đấy đây là vùng mua khá là lý tưởng nếu không thì chúng ta canh ở cái khu vực này thôi 58 62 khi nào xuất hiện một nến đảo chiều nến đảo chiều với điều kiện là cái điểm dừng lỗ khi nó phát tín hiệu của chúng ta nếu trên H4 xuất hiện nến đảo chiều thì là tốt nhất thì chúng ta có điểm dừng lỗ nó không quá xa chúng ta nên nhớ nhé đối với dầu thì chúng ta dừng lỗ khoảng 2 đô bạn nào dừng lỗ xa thì tối đa 3 đô nhé chốt lời các bạn chốt lời tôi ngắn nhất 5 đô xa thì 7 đến 10 đô tôi thì tôi kỳ vọng giá dầu khi nó điều chỉnh về quanh 60 này nó sẽ có một nhịp hồi đập trở lại tầm 7 73 75 đó tôi hồi khoảng hơn 10 giá thì chúng ta có thể mua dừng lỗ còn nếu mà lý tưởng về được 58 này 57 58 này rất lý tưởng và dừng lỗ dưới 55 thôi thì lúc đó chúng ta chốt lời 70 rất là cao và rất là lý tưởng có lẽ chúng ta theo sát giá dầu bán thì tôi không khuyến nghị bán gì giờ này nữa đâu còn lệnh bán phía trên thì chúng ta chốt lời lâu rồi chốt lời ngắn thì ở 70 rồi chốt lời xa nhất thì 62 thì nó cũng chạm 624 rồi không không có gì để khuyến nghị nữa giá dầu tuần tới có lẽ chúng ta canh canh canh canh mua còn một cái nữa nếu quý vị nào mà thật sự kết cầu bán thì quý vị có thể canh cái điểm hồi và giá dầu để chúng ta bán thôi thông thường nó sẽ hồi lên 50% của Fibonacci tức là hồi lên đâu đó quanh vùng 73 74 chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá vượt qua fibonacci 618 nhé 765 đó nếu thật sự mà giá dầu hồi lên vùng 73 74 trở lên thì các bạn có thể canh bán thì dừng lỗ 765 thì lúc đó mốc chúng ta hướng đến chốt lời vẫn là 6258 tôi tôi nghĩ là lạm phát ra năng lượng sẽ tiếp tục tăng nhịp này là nhịp điều chỉnh thôi do vậy cái hướng ưu tiên mua lên nó sẽ tốt hơn bán xuống tuy nhiên nếu mà nó phục hồi mạnh kỹ thuật thì chúng ta vẫn bán xuống ăn cầu bán xuống trước khi mua lên còn khi chúng ta đã đặt lệnh thì đúng chốt lời sai cắt lỗ thôi còn không thể biết được các bạn nhớ nhé không biết cái lệnh nào là lệnh chốt lời đâu nhiều bạn hỏi tôi anh ơi cho em xin lệnh chốt lời tôi chịu tôi biết tôi thông báo cho các bạn rồi tôi cần gì phải dự báo đó à, ờ, đối với Dow Jones nhé chứng khoán Mỹ nhé chứng khoán Mỹ chứ không phải Dow Jones không chứng khoán Mỹ thì hiện nay uh, nó đang test M200 nó hoàn toàn có thể có một nhịp phục hồi bạn lưu ý nhé có nhịp phục hồi kỹ thuật tuy nhiên chứng khoán Mỹ thì mấy lần có mấy cái chen nó gãy hết rồi nó chả còn cái chen nào nữa đâu đây các bạn nhìn thấy mấy cái chen cần gãy thì nó gãy hết rồi do vậy cá nhân tôi nghiên chứng khoán Mỹ phù hồi kỹ thuật thôi test lại quanh MA 50 ở 354 353 354 thậm chí là lớp gap 356 nhưng sau đó vẫn xuống do vậy cái vùng 353 356 này là vùng chúng ta canh bán Đó dừng lỗ thực ra nếu dừng lỗ chuẩn nó trên đỉnh cơ nếu không các bạn chỉ cần dừng lỗ 36 ngàn là ok rồi không cần sai thôi dừng lỗ hơn 400 giá 4 500 giá chốt lời sao vòng sau chúng ta sẽ không chốt lời tại 34 nữa nhá Đấy. bán 345 344 này chúng ta phải chốt lời xuống dưới thôi 2.000 giá nhá ít nhất cũng 334 là 3.000 thậm chí các bạn thả luôn ra không phải chốt còn tại sao thả đây tôi sẽ phân tích cho các bạn một chỉ số nó rất là hay à, chỉ số VIX à, ờ, đo cái độ sợ hãi trên phú quân đấy các bạn lưu ý nha chỉ số này tuần qua rất là tuyệt vời luôn đây có một điểm lưu ý là từ khi cái ờ, cái chứng khoán Mỹ đao chen ạ đấy chỉ số VIX này hiện nay đã vượt qua hoàn toàn cái chen chen giảm giá rồi và bắt đầu thiết lập chen tăng giá đóng cửa trên chen rồi break cho, đấy ờ, vượt qua vùng 28 đóng cửa 30 năm rồi điểm thứ hai các bạn lưu ý nhé là giao cắt vàng chỉ số VIX này đã xảy ra MA50 đã cắt lên MA200 rồi. đây chúng ta nhìn từ 208 sau à, từ 220 à, sau khi chỉ số VIX đi lên MA50 cắt MA200 nó hoàn toàn dốc đi xuống nó tích lũy và bây giờ nó chạy lên rồi cái điều này nó cho chúng ta thấy là cái à, độ sợ hãi trên phun quân nó đang tăng mạnh và mỗi khi tăng mạnh thì rõ ràng là chứng khoán Mỹ sẽ giảm thôi đây chúng ta nhìn giai đoạn là tháng 3 năm 2020 đây khi đó chỉ số VIX cao vượt trội thì chứng khoán giảm thôi mấy lần trước mỗi khi chỉ số VIX cao vượt trội chứng khoán cũng giảm đây 25 đây cuối 25 28 đây đấy, mấy vòng mà chỉ số VIX đứng ở 30 là rất là cao đấy nó còn tiềm năng tiến cao hơn nữa khi chỉ số VIX mà tiến qua 50 thì thật sự nó sẽ là thảm họa đấy chúng ta chờ xem nhé mấy lần phục hồi trước nó đều phục hồi lên cao nhất được 45 thôi chưa qua 50 vòng này nó tiến qua 50 thì nhưng chúng ta nên nhớ những lần phục hồi trước của nó nhé thì là MA 50 đang cắt MA 200 đi xuống còn lần này là MA 50 cắt MA 200 đi lên tất nhiên là tín hiệu nó mới nhấp nháy thôi đó do vậy theo cá nhân tôi đánh giá đợt xuống này của chứng khoán nó là xuống xuống thật đấy nhiều khả năng xuống thật đấy không phải xuống giả đâu mà xuống thật thì nó xuống dài lắm lâu lắm không phải xuống một vài ngàn điểm đâu không phải điều chỉnh 50% như các chuyên gia nhận định đâu tôi tôi mạnh dạn nhận định nó xuống những cái chen rất là dài nhưng mà thôi tôi chưa nói vội nói trước bước không qua đợi xuống đến đâu tôi nói đến đó thôi <laughs> đây còn riêng chỉ số Dow Jones nhé cái daily của nó tạo mô hình sau hôm các bạn nhé à, ờ, chắt tuần của nó thì đã vượt qua cái mô hình giảm giá ba con quạ rồi bạn nào học kỹ thuật chắc bạn biết mỗi khi xuất hiện mua có ba con quạ đây là mô hình tạo đỉnh Đấy, xác suất rất là cao Đấy, rất ít khi tạo đỉnh sai mỗi khi xuất hiện ba con quạ còn ờ, đối với đồ thị tháng chát tháng của Dow Jones thì nó đang tạo cái mô hình bánh mì kẹp thịt đó thông thường cái bánh mì kẹp thịt này sandwich kẹp thịt này nó là một mô hình đảo chiều nó khá là kinh điển đấy ít người chú ý nhưng đây là mô hình ờ, ba uh, ba cây nến này mô hình này tôi theo dõi rất lâu nếu mô hình bánh mì kẹp thịt này ạ mà xuất hiện ở đáy tức là hai cái cây nến xanh xen giữa một cây nến đỏ thì sau đó nó là xu hướng tăng mạnh còn nếu mô hình kẹp thịt này hai cây nến đỏ xen giữa một cây nến xanh thì sau đó là một cây giảm mạnh thôi đó cái mô hình này thì thì thì đây là kinh nghiệm theo dõi của tôi lâu năm như cái mô hình bánh mì kẹp thịt này thì à, nó nó cũng không không không thuộc mô hình kinh điển trong sách tôi thì tôi thấy nó khá là kinh điển đấy vì tôi bắt gặp rất nhiều lần trong forex hay là trong vàng trong chứng khoán cũng vậy nhưng mà chưa có ai viết đưa vào sách cả <laughs> đấy nhưng đối diện với ờ, chỉ số Dow Jones thì hai người anh em là Nasdaq và S&P 500 thì nó lại rõ hơn rất là nhiều đây Nasdaq thì có một cây nến ờ, búa đảo chiều S&P 500 khá là đẹp luôn cây búa này cây búa này đúng chuẩn búa luôn đấy búa khá đẹp luôn cán búa dài hơn gấp hai lần thân búa đấy, đảo chiều tại đỉnh cây búa này mà thị trường không đảo chiều thì e rằng nó hơi phí cái mô hình kỹ thuật kinh điển Nasdaq thì cũng tương tự Đấy, cũng tạo ra mô hình búa nhưng uh, búa của Nasdaq thì không được đẹp bằng búa của SP500 đấy cái uh, cán búa chỉ dài gấp rưỡi lần thân búa thôi nhưng mà thế cũng là đẹp rồi và chúng ta cũng sắp đến mùa Noel rồi đúng không ạ thì thông thường thì mùa Noel ờ, khi thị trường tạo đỉnh thì ở giai đoạn nước rút xong mà hay tạo mô hình cây thông Noel đấy cây thông Noel các bạn biết rồi đúng không ạ hình cây thông các bạn biết rồi nó nhọn lên thế nào xuống thế và xuống còn nhanh hơn lên cơ nên tôi nghĩ là cái mô hình cây thông Noel xảy ra với Nasdaq hoặc SP500 thì nó cũng dễ lắm trước đó chúng ta biết rồi các mô hình đầu cơ kinh điển mỗi khi chạm đỉnh thì cây thông Noel nó cũng tạo rất là nhiều ngay cả bạn giàu đây cái thời điểm năm 2010 cũng từng tạo cây thông Noel một cách kinh điển này đây chúng ta nhìn này mô hình cây thông Noel ngày đấy Đấy, cây thông Noel của dầu Đấy. Bắt đầu xuất phát từ 50 Chạy lên 148 à, Rơi một phát về tận 35 Thủng luôn Cả đấy, đấy chúng ta nhìn cái cây thông chưa Cây thông khá là đẹp luôn Đúng không ạ Lên thì à, Từ tháng 1 năm 2007 Đạt đỉnh là Tháng 7 2008 là năm rưỡi Nhưng xuống mất có 6 tháng rồi <laughs> xuống chỉ bằng có phần 3 thời gian lên thôi là tạo được cây thông đó. tôi tôi cũng không hy vọng là sẽ có cây thông đâu nhưng mà tôi nghĩ là xác suất khá cao là có cây thông đấy chứng khoán Việt Nam cũng có khá nhiều cây thông rồi nha các bạn gần đây nhất chắc chúng ta biết cái cây thông Noel của họ nhà Louis đúng không ạ đây bạn nào thích xem thì tôi mở lại cho bạn cây thông bởi cũng sắp đến Noel rồi có lẽ chúng ta nhìn mấy cây thông để chúng ta biết đường mà tránh hy vọng các bạn không phải là người ngồi đỉnh cây thông đấy chúng ta nhìn họ cho Louis chưa má uh, Louis Len này đấy, chúng ta nhìn cái cây thông chưa cây thông rất là đẹp luôn đúng không ạ xuất phát từ 10 rơi về trở lại 12 đấy, lên 35 đấy, đúng cây thông luôn hoặc là Louis Capital TGG chứ nhỉ đấy đây cũng cây thông cây thông này thì cũng tương tự đấy chúng ta biết lên từ 12 đấy, chạy lên đến bảy mấy sau khi lại bán xong hàng thả một phát thế là thôi tạo ra một cây thông đấy về tận 21 thị trường thì hiện nay còn còn hứa hẹn sẽ có rất nhiều cây thông nữa đây là tôi chỉ lấy một vài ví dụ về cây thông thôi và các bạn cẩn thận nhé cái gì nó có cây thông đấy cây thông cẩn thận đấy oi ngay cả chúng ta xét ngắn hạn thì rõ ràng cái cầu lên này nó cũng là cây thông ờ, nó đã trả hết cái cây thông này rồi đấy chúng ta nhìn cái cầu lên này từ 62 chạy lên này đúng không ạ giai đoạn nước rút của oi này đấy 62 lên 86 ờ, 86 trả luôn về 62 đấy, cái cây thông này lên nào xuống thế mà xuống rất là nhanh đúng không ạ đó là về chứng khoán các bạn nhé và chỉ số chứng khoán dầu à, đối với uh, thị trường coi thì sao thị trường coi thì hiện nay uh, bắt đầu đến vùng khó rồi đấy đấy khó giao dịch rồi đấy các bạn ở khu vực này các bạn giờ xảy ra xong rồi các bạn cứ hỏi tôi làm tiếp theo nào tôi cũng đang thấy khó đây thực ra thì thị trường coi hiện nay nó sẽ có một cái hỗ trợ nhé cái hỗ trợ cái khu vực uh, từ 38 lên đến 41 này. Đây sẽ là khu vực hỗ trợ BTC các bạn canh khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều đây chúng ta có thể canh mua lên. Nếu xuất hiện tín hiệu đảo chiều, chúng ta dừng lỗ khi phá qua. Phá qua 38 tức là tầm 37k là ok rồi. Thậm chí bạn nào đặt sâu có thể 36 cũng được nếu các bạn mua được giá tốt ở 38 39. Mục tiêu là gì? Mục tiêu coi cho hồi trở lại 50.000, thậm chí xa hơn là 54.000. Đấy. Còn học trường là ngược lại, nếu giá bây giờ hồi lên hồi lên nó sẽ hồi lên đâu nếu giá hồi lên 5455 nghìn các bạn có thể tham gia bán vào đây đấy lúc đó chúng ta dừng lỗ khi phá qua chen này muốn biết phá qua chen này chỗ nào chúng ta dùng đến H4 cho nó chắc rồi chúng ta nhìn thấy MA50 cắt MA200 rồi đi xuống rồi do vậy nếu hồi lại test lại MA50 chúng ta bán thôi 54 55 tùy theo điểm chạm trong tuần dừng lỗ chuẩn của nó là qua 60.000 qua M200 nhưng như vậy là sẽ hơi xa dừng lỗ ngắn nhất của các bạn sẽ là qua 58 đó các bạn lưu ý nha 54 55 bán dừng lỗ ngắn nhất là qua 58 dừng lỗ chuẩn là 60 còn mục tiêu của chúng ta là hướng về vùng 38 40 đó. như vậy chúng ta có hai vùng thôi vùng 38 40 mua lên và vùng 54 56 bán xuống tùy theo điểm ra trong tuần nếu chạm ngay phiên cuối tuần này đầu tuần sau nó có thể lên đến 56 thậm chí 5 năm nhưng mà nếu cuối tuần mới chạm chắc chỉ lên được 54 thôi tôi cũng không biết nó sẽ chạm trong ngày nào cả nên các bạn lưu ý quanh cái vùng đó để chúng ta tiến hành mua bán thôi nhé đó là BTC còn uh, các mã ôn coi khác thì tôi thường tôi không giao dịch các mã ôn coi khác bởi vì nó độ rộng của nó biến động khá mạnh thứ hai là nó hay đi uh, theo chiều BTC đấy đi theo chiều BTC mà nó lại biến động mạnh hơn đâm ra cái cái cái biên của nó cao khó dừng lỗ và dễ bị hit top loss lắm ôn coi chỉ có chiều mua lên mà hâu thì được chứ còn chiều bán xuống thì tôi không bán xuống ôn coi bởi vì nó biến động biên nó rất là mạnh nhiều khi chọc dâu nó rất là sâu thanh khoản nó thấp các bạn ạ đối với chứng khoán Việt Nam thì sao chứng khoán Việt Nam thì cá nhân tôi đánh giá là trước mắt thì mỗi lần điều chỉnh của nó thì hay điều chỉnh 200 giá đấy chúng ta nhìn này tháng 1 200 giá này nghìn hai về 1000 tháng 2 này nghìn tư về nghìn hai, thì mốc này nghìn rưỡi về nghìn ba trước mắt là chúng ta sẽ hướng đến vùng đó nhưng điều chỉnh thì khả năng nó chưa chắc là đi thẳng nó tuần tới nó sẽ có một cái hỗ trợ ở đây nhé chúng ta đang nhìn thấy uh, ờ, VNDAX đang đi trong một cái kênh giá này đây. đấy các bạn nhìn thấy cái kênh giá này và cái điểm hỗ trợ của kênh giá này tuần tới sẽ là 1410 cộng trừ đấy, cộng trừ 10 giá là 1400 đến 420 các bạn lưu ý vùng này khi xuống đến vùng này rất nhiều khả năng viên VNDAX sẽ có một nhịp hồi kỹ thuật hồi trở lại vùng 440 450 nhưng sau đó vẫn đi xuống do vậy thì cá nhân tôi đánh giá là nếu vn index mà có phục hồi thì các bạn canh thoát hàng thôi cái tín hiệu phân phối của nó quá rõ rồi đợi bao giờ nó điều chỉnh xong ít nhất là tôi nghĩ là nó sẽ giảm về đâu đó quanh 1320 cộng trừ 10 giá đấy rồi chúng ta tính tiếp nhé lúc đó chúng ta mới xem xét xem thế giới nó có lao dốc không nếu dừng lao dốc chúng ta có mua mới mua còn hiện tại có lẽ chúng ta canh thoát hàng tiếp thôi bởi vì thị trường đã trải qua hơn 10 phiên phân phối rồi nên bây giờ thị trường có thể đạp bất cứ lúc nào rất là khó lường cá nhân tôi cái này tôi cũng sẽ không nói quá nhiều nữa còn tín hiệu đảo chiều giảm giá thì đây chúng ta cũng nhìn thấy đấy VNDAX tại phiên đỉnh thì cũng tạo ra được một cây nến cây nến đảo chiều này nó không rõ ràng bởi vì là sao thứ nhất là nó có dâu dưới khá dài thứ hai là thân nến và cái dâu trên của nó cái đuôi chuồn chuồn của nó chỉ dài hơn thân nến một ít thôi đây vẫn chấp nhận được là một cây nến đảo chiều nhưng mà đảo chiều xấu cây nến xấu Đấy. còn trên sát tuần thì nó tạo ra một cặp nến đảo chiều nhưng cặp nến đảo chiều này thì cây nến tuần này nó cũng chưa quá áp đảo so với cây nến liền kề trước đó đấy nên, nên nó cũng chưa phải quá đẹp ok như vậy đi có lẽ là những cái gì cần phân tích thì tôi cũng phân tích tương đối ờ, đầy đủ rồi chúc quý đầu tư sẽ có một tuần ờ, giao dịch ờ, thành công